đủ ừ, cả chưa đủ cả chưa đủ đấy sáu tờ đấy mọi người đủ cả đấy chắc ăn để ý nhau tí mãi luôn để thì anh kia anh để ý em rồi ai để ý hay để anh ừ. đấy tối qua thấy chưa đủ à anh để ý là cái cùi trò và mỏ gì nữa không phải ngại anh cứ chân đúng rồi đây em chịu rồi hai điểm bài bốn xem là cân cân như thế nào bỏ thôi bốn điểm một việc này bốn điểm này to nhất này ba đi dòng to léo léo léo léo ra đây được chưa đây bốn năm này nhà cái giờ này từ rồi năm nhà bốn nhà năm năm nhà năm tẩy giờ còn mấy tẩy nữa mà ẩm đấy không ẩm lên tí nào lên đi lên đi các vị này còn đỏ nữa để bà con thấy không ngồi hai nước bảy phí lên cầm đẹp năm lên sáu năm sáng ngày đi ra học ai đến rồi sáng này đâu tại tối qua người lại sáng nay quả để thế thành tối qua gặp đèn đỏ bốn này mai phải chưa rồi cho lại triệu chín đi tròn tiền chị thôi nửa đây bỏ thôi bốn năm sáu không ai ăn người em nhà kia có cả em mấy hộ ấy ừ. em mấy thì cho em mấy bốn trăm đánh nào không lấy à mày thiếu tiền em lấp tắt rồi ông thái độ gì đấy mày người à? yêu người ta ông mày sờ mình thế à? nào đấy để nhau tí ông lấy lè đây à lấy lè với gái đây à ông bỏ 10 triệu cho nó xong chưa trăm bạc ông cho nhất một làm mầm lên cuối cùng thì mất vui đang đánh bài ăn tiền nhưng có phải là em ngồi gì trên đây cái hiền đấy cái hiền đấy lúc để gặp tôi thì tôi, tôi. con này láo tết vả cho không chưa sẵn nào bây giờ Chẳng như thế này Đúng rồi, cứ thấy sai thì tớp tớp tớp tớp Không được rồi, ông à, đánh tôi vệ sinh đấy Bằng gì à? Đánh đi Bỏ luôn cần bao nhiêu bật cái chế độ liên gặp liên nha tiền thì bảo vơ tiền về không chịu vơ hai ba bốn đâu thì một tẩy nữa à, từ từ từ từ tôi vào luôn này Ui, sửa cao chưa đây đây vào luôn đặt bài xuống cắt đây để ông cắt cho cắt luôn vào luôn đóng vào ván này gì luôn ván này gì đấy Chứ. cái này bỏ đi à bỏ đi, bỏ đi chứ đi nữa à. Đây lạnh nha lạnh lạnh là không trung thủy đúng không anh em cân ờ, ấm ấm ấm rồi anh em bao nhiêu nhỉ cân bốn trăm bốn trăm cân trò đâu đây tay tay đủ tăng thêm năm trăm chuyên ờ, chuyên môn đi cậu ơi thêm năm trăm à chín trăm cân đúng không đủ chín trăm này thêm triệu triệu à triệu thì là ờ, bỏ một triệu chín cân à ừ. Cái này một triệu chín Đúng rồi đấy 400 900 100. một một triệu chín. Đánh lẻ ra thế hai triệu cân này Thêm một triệu là bình thường 100 à Ừ Đúng rồi Thừa một lít đấy một tệp vỏ Không tố lên Ăn tố Ăn thế thôi tiền dài lên không Ăn à, bỏ 400 lấy về 500 Dạ không thiếu gì cả nhiều kỹ Đã triệu cân <laughs> ông uh, một triệu ông ông thêm một một triệu thêm một triệu thêm hai triệu cân thêm lại năm trăm triệu rưỡi cân đúng không ừ. <coughs> triệu rưỡi này thêm hai triệu cân khá quá nhỉ rất nhẹ nhàng đây cũng theo luôn bắt luôn rồi mẹ người, người yêu người ta ông đi đi bỏ nó ra bỏ tuét thì cân là lật đúng không cân đây lật đâu à, ông người cân à cân rồi à, cân thì lật liền ăn được cái này bốn ăn đi đây chín cụ đây bốn năm sáu đây gương em ơi mình bảo tí thôi chưa vẫn bài kinh khủng mình ăn bán đây rồi chín cụ mình có ra đây rồi gà đi em ra này bài lộn xộn quá bóc cái đây Ôi, đi. Thế em vui nhanh không? Nhanh. Ừ. có thắng đâu mà vơ. Ừ. Mình có thắng đâu mà vơ. Thắng đi mà con. Thắng phát vừa vơ vội. Anh nhỉ? qua ngồi đánh áo đỏ đấy à? Đỏ rồi. Bốn nước bạc. Đánh nào? Vâng. Chán rồi, 400. Chán. Tối qua chắc mình lấy hết một đỏ đấy em ạ. Chịu ơi. Con ăn đi thôi mấy nước đuổi thì chạy hết nhưng bảy nước là cái gì đuổi quan trọng về đúng không chưa không được cắt à người ta cắt rồi thôi ông bắn sau cho ông cắt cắt thì để bắn sau cắt ai cắt là được miễn là phải cắt ừ. em còn tới hết à tám nhỉ để rồi để từ mà này từ đã gian lận rồi Đã xấu còn gian lận Ai xấu Ờ Như là 400 cân 400 cân Phạt ngay từ đầu nó chạy Chán thế Em triệu Bố ai đấy nói, ừ. Ông nói thế thì tôi tám tôi cũng bỏ Đây chín bỏ này Thôi 9 bỏ như không bảy, chín cũng tám. Ừ bốc ti không ai nên mở năm nước bài nhỉ ông kia kia ừ, mà ông đèn khác đèn <laughs> đã đèn thì còn không thuẫn muốn ăn gì đây cân <coughs> bục cái đàng hoàng nhá tép nằm màu lắm màu gì đấy ẩm tẩy bốn trăm tám trăm cân được mình ẩm leo được không nhỉ cho đấy thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi bình tĩnh gì chưa là tốt đẹp rồi như này đánh như nào à? tám trăm cân này cân không biết thì không biết chịu chết tám trăm cân đúng không ừ. cân tám trăm thêm sáu trăm đó, lên 6 à? Lên 6 trăm một cân Triệu 2 là cân Đi, đi, đi xuống um, cạnh bến xe đi ờ, Thêm lại 800 Mình mấy là cân? 2 triệu À đâu 4 thành 8 8 là Ông thêm mấy? Tôi thêm 600 Ông này cân à? Cân Cân ông thêm mấy? Ở ờ, thêm 8 Ông ở 400 thôi Triệu tư cân đủ chỗ tư này đấy đúng chưa ừ. thêm 2 triệu à, đầu cánh tưởng cần gắn cái tám chín tám gánh đúng gánh thật tối nay về anh em mình đi sạch chết anh nhỉ ừ. rồi được rồi gấp anh vẫn còn sung lắm này nhá xì chết thường trưởng ạ xả xì chết rồi đi xả đồ đi rồi bắt cái đó. Anh mà đồ ra anh chơi từ từ giờ. Biết xả đồ đấy. <coughs> ba triệu. Cái này là cân này. Đủ đây. Mình hôm qua mình thấy thế nào anh mình thấy anh thế nào? Rửa. Ừ. Quá được luôn. Là lại 3 triệu. Ba đi ba về. Thế là 4 à, 4 triệu là cân đúng không? Ừ. 5 cũng rồi bốn là tân này thêm ba tôi hỏng tôi bỏ thêm đầu thêm ba bài bài tôi đánh nhé nhẹ đầu tôi là 5 triệu một cân 6 triệu một cân rồi ông 5 triệu cân à ông 6 triệu một cân cân được có em tư vấn cho em cân không hai vợ chồng như nào bảo nhau 6 triệu cân nhá bỏ cân cân được cân ờ. thì bỏ phàm những việc trong thiên hạ nếu mà hỏi vợ vợ trả lời như nào thì làm ngược lại thế là vợ bỏ bỏ vợ bỏ thì cân thế cân cân à Nhớ bướm thì em gãi cho đi thôi, khối của mẹ được. phải ba bốn triệu cân hai bốn sáu tám mười thế là đủ ai cho ai cho cho dừng không cho dừng bốn sáu tám chúng ta lại thêm lại rồi còn thêm lại ba triệu mình ơi may mà anh với mình bỏ không thì chết ván này mình ăn ờ, hai ba sai lầm lớn mấy là cân nhỉ ba triệu à ba triệu bảo bỏ không bỏ cân này một hai vợ chồng nhà này về đóng cửa bảo nhau nhá ba bốn năm thêm 5 triệu bỏ em lấy đồ gì ui một hai ba bỏ bài này đánh cái gì thua sáu triệu mất tám triệu gì đây à, mượn bao nhiêu tiền thì còn bảo 5 triệu nhá hai mượn nhà giàu cái anh kìa mượn bảo thì những cầm tiền đi cần luôn ngay đấy thế nào một kịch rồi kịch cân kìa đánh tỉnh hết kìa ờ, đây Ôi, Ê, ông cân là đúng người ta ba ngát Thêm nữa không thêm, bao nhiêu thêm, ừ. hết tay thêm cứ nó mau cả ba ngát ra không một hai ba thua mẹ ba là ngát thành một hai ba ra rồi ba ca nhất gì nữa một ta đây này đi kiếm anh kia đi không ngờ sáng rồi chị ăn hai quý anh ơi không bao giờ có rồi đúng rồi quý cá người ta đánh thế là đúng rồi Yo ya ya a